Ok hello anh em <clears throat> Đã đến với channel của mình Video này là video tiếp theo của uh, ờ, Là video um, game ngoài lề Thì uh, ờ, tập trước thì mình đã xây được một cái căn nhà biệt thự rồi Hôm nay thì tiếp tục vô xây nhà thôi Nhưng mà mình coi coi có căn nhà Đây căn nhà hồi, hồi bữa của mình nè 96 ngàn quá Hồi bữa có 81 mà ta Lên giá nè Nhà này nhà, nhà đất biến động quá <laughs> Rồi tôi qua đây tôi xây một căn khác ôi nó bắt tạo gì vậy thôi không tạo không tạo nha tôi đang có ý định là xây một căn nhà vào khoảng cỡ 7 x 7 7 x 7 mét vuông là khoảng 49 ờ, mét vuông số hơi ghê là khoảng cỡ bao nhiêu đây nè 1 2 3 4 5 6 7 cũng bự chứ là cũng không nhỏ lắm đâu cái hình hộp thôi 2 4 6 ngày 8 là như một cục tập bóp rồi mình như đây thôi <clears throat> rồi bây giờ mình coi mình có cái gì trong cái căn nhà này đây như thế nào nữa nè trắng khúc ở nhà đầu tiên là cái cửa nhà rồi cũng bự chứ đâu có nhỏ đâu không Còn xây như thế nào cho nó hợp lý này. Dạ xin bên này vệ sinh và nhà bếp tôi sẽ không xây cái, cái kiểu giống như cái nhà bên kia nữa mà tôi sẽ xây uh, ờ, đồ nội thất này nọ trước sau mới trang trí ở ngoài đóng ừ, cái đèn ok vẫn có lầu hai đây đi lầu nữa lý ở đây lò thang này hơi xấu tự nhiên bị hở tôi dẹp kiếm lò thang nào không hở đây cái này đi cũng hở à. nó tại nó vậy ta tôi kệ đi <laughs> tôi kệ đi rồi giờ bill thôi tôi xây cái kiểu mà cho sinh viên nhà nhỏ nhỏ thôi người mới lập nghiệp tôi coi nó có nằm trong khoảng 20 ờ, mươi ngàn hay không tiêu đồ mắc quá cũng cái thợ cái này xấu quá không thể không có đẹp đây. cái màu giống với màu này không ta đấy còn dính vô để trước đi đem vô đây đem cũng qua đây để đây Ủa nó dài sọc không? Bây giờ sọc à Cái này cũng được Rồi vô nhà vệ sinh Cắm đầu vô nhà vệ sinh Lá nhìn cho nó mát mắt Lá không ở ngoài đây trước hợp lý luôn quá hợp lý luôn Ý, cái này lạc lòi quá trời nhà bếp chưa xong lắm đấy luôn từ từ đây để đây trước cái hút khói bắt đầu sẽ thấy cái bất tiện của nó nó nhỏ đó. thôi khó chịu gáp từ đây không được chứ khỏi luôn khỏi gắn khỏi luôn giận <laughs> giận khỏi gắn luôn giờ này vô đây đó nó hạ cái lỗ này mình mới để đồ được giờ để luôn khó được rồi đó bao cháy tổng cái nhà bếp đó mình có thể gắn cái cửa sổ ngay đây chỗ này nhét cái cái cái giường vô đây được này đó giờ này nhiêu đây 500 cũng rẻ bài này nó nhét vô đây được nói trên mạng cái bài này nó, nó để nó nhét vô đây được mà chứ không được Ở cái này từ từ đi chưa cần thiết lắm TV ngồi đây có TV luôn ngồi đây có TV còn thiếu gì nữa bàn làm việc sau kia có cái bàn làm việc đây hơi khó trên lầu trên lầu này thì tôi sẽ xây kiểu mà cái lan can thôi cái sân thượng hoàn hảo cái đoạn này cái đoạn này là luôn màu anh trời cao hơi cao nó hơi cao bây giờ cái này đi tua lửa màu à, cái này đúng không Ủa, không có màu khác này thì nhìn giống em bé quá tôi kiếm màu xanh lá này, màu này cũng hơi tựa tự xanh lá có được không cho gắn ở trong không cho gắn ở trong thì tôi cũng gắn ở trong rồi à. để này lên gắn ở trong <laughs> nhô hơn chút xíu to quá khói nó bự quá cái này thì mỏng nhánh lên trên trên thì mình hỏi khúc này chắc bật khúc này luôn đây luôn tự nhiên nó bị hở rồi bị hở một khúc ở đây Nhìn ừ, giống cây kem này chứ <laughs> Này kéo rộng này chút xíu nữa Giống cái kem quá Rồi bây giờ mình à, Xíu đây mình sửa lại Xấu thiệt chứ cái, cái này xấu quá à, Tắt lại Làm cho cố làm chi nữa Rồi bây giờ lại cái uh, à, nguyên trạng ban đầu Thì cho nó dễ xây sẽ đóng khung cái này lại hết cho cái máy nó đẹp đó, lên trên cái máy à, đây máy này đi đóng khung này hết đi này đó giờ mới lên chơi mới xây được cái cái, cái cái cái máy đẹp nè đó kiểu nó ra có gì còn thiếu à? nè bị hở nè lại gì sao lại hở giờ máy này ok chưa nó không không để lên xong rồi kéo cái máy ra vậy là xong rồi nè tự nhiên bấm cho nó mất tiêu kệ đi giờ mình đổ ra đổ gạch lên gạch cái chỗ này gạch màu xanh lá à? làm cái tông màu chủ đạo của căn nhà này màu xanh lá hết màu này cho nó vui này trong những còn hơi đơn giản còn đường đi mà sợ này nó bị bật hết đường đi không chỉ còn đường đi ngon từ cái chỗ cái tủ lạnh tới cái ờ, cái phòng ngủ này cái cái chỗ ngủ nó còn dư một khoảng người ta xây thêm ở đây được lên hết đi rồi nhìn cũng ấm cúng lắm chứ

cái cửa sổ nhỏ của cái nhà vệ sinh Đấy nó cũng có cái màu này luôn hay Hay cái này ta To Này to quá thế cái máy hình Chứ là vừa vừa thôi ba miếng Này máy hình ba không nhỉ Ôi có cái này luôn à <laughs> Hay ạ Giờ tôi mới biết có mấy cái này Máy hình nhỏ à à, chắc rẻ hơn căn hồi bữa mình xây nhưng mà chắc cũng hơn hai chục ngàn cái máy hiên này nhỏ hơn hơi cao không vậy nhìn nó đơn giản mà đẹp ổn hơn nhiều tôi nãy giờ tôi quên cứ quên cái, cái lan can để đi xíu xài cái lan can rồi giờ mình đập bỏ cái này ừ, tầm bảy bây giờ đập bỏ cái này ngay cái sổ nè hai cái phía trên này mình gắn cái khác rồi đẹp nó dư cái này mình bỏ cái này đi cái này sát vô chiều cái này ra mình gắn cái cái hồi nãy gắn cái máy hiên gắn máy hiên thì cái tình gắn ở đây không được nhìn xấu luôn dẹp luôn khỏi kéo này ra luôn máy nhìn nó là lạ <laughs> dẹp luôn đi dẹp luôn <laughs> cao vậy máy cao vậy rồi rồi cái gì xong chứ mình chỉnh lại từ từ đã xuống nè Nhìn thì khôi quá à của cái máy luôn không cho gắn à? có cái bông cái không cho gắn nó vì sao kệ giờ mình sơn nhà nè Thầy mỏ trăm. được chứ làm cái đường đi bộ vô ok chưa hồ bơi thôi này từ từ xây quan trọng là căn nhà dầm vô trong đi trong chữ sơn sẽ xây cái to cái bếp to từ cái bếp làm cái khác liền không cái phòng ngủ phòng ngủ tôi sẽ cho cái màu đậm hơn lạnh như vậy thì mình bước vô trong căn phòng nó ấm cúng đó ở ngoài thì nó nhìn nó mát ok coi như là mình đã xong căn nhà này rồi đó cảm ơn mọi người đã theo dõi video nếu thích hãy like share và subscribe kênh giúp mình ừ. hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo bye bye